Từ Lừa lại chưa? Lừa Lừa nữa thơ Quá xíu này rách hay đi con du Đấy, đấy, ở trên nóc nhà, trên nóc nhà, trên nóc nhà tôi hết e tôi hết à thôi là chín còn ăn nè nó vô nó vô nó vô nó đang chạy nó đang chạy bo đang chạy bo đau hai đằng rồi bên này giết thằng rồi tim quay tim quay rồi sai sai chạy vô bo chạy vô bo chạy vô bo vô bo chết hết rồi để trước mặt mình có người ở bên cầu ở bên cầu có người ngồi bên cầu trời má này bắn chuẩn quá nó nhảy xuống yêu máu yêu máu tôi lấy cầu rồi cho mà nó được mấy chết luôn chạy bo chạy bo trước rồi nó xuống nhắm thì mình phải có sniper một người chuyên sniper đi bọc rồi bọc, bỏ đi em ơi bỏ đi em ơi bỏ đi em ơi bọc bọc đường trái em ơi bỏ đi em bắn qua họ chạy bom nổi đâu bỏ đi em ơi bây giờ đâu bắn đâu đi em ơi nó càng ít em mà nó càng đỡ nè nó chưa thấy mình rồi à. giờ mình đi bọc vô bo trước rồi Rồi đi chậm nè Em có hết đạn Đạn gì? Ê, à, ê, à, nè, nè, nè, nè Nè, nè, nè Em sấy down hai thằng rồi Sấy down hai thằng luôn Tao một thằng, đau một thằng, còn thằng nữa, con thằng nữa Một thằng bên trái nữa Tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài Còn, còn thằng bên trái nữa Trên đầu, trên đầu, trên đầu Một, một trăm có người, cứ một trăm có người nhắm Cứ một trăm có người nhắm 100 có người đang Canh canh canh canh mà tin canh mà tin Canh Ê bọt phải bọt phải bọt phải bọt phải Bọt phải đi Rồi hết giáp bọt rồi, coi còn giáp không? Hết giáp em rồi hết luôn Trên núi hai sai spot, ba đấu một ba đấu một trốn trốn đi, trốn đi, trốn đi, ba đấu một ba đấu một ba đấu một đúng thua đúng thua thôi à can đêm can đêm ở đó đang nhắm mình đáp đáp này vô đáp à con này đáp vô bốc nè bốc nè ngay biên nè bốc bốc sau sau cục đá sau cục đá chứ mặt mình luôn sau cục đá ba đấu một ba đấu một bị giáp bị giáp bị giáp bị giáp đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy hay hay quá đây ơi hay hay quá lên mặt tim vá mặt tim kêu go let's go mình lái được đầu tiên của tụi mình trận đầu tiên má Warzone ăn mặc khác lẻ nghe anh bảo em vô thắng Đồ má tao chứ nghĩa bóng không luôn Mà Cây vừa lên Thấy rồi thấy nè Qua đây rồi Đau thằng đào hai thằng team kêu ờ. team rồi team rồi bèo bèo tuôn bèo tuôn bèo bèo tuôn ok ok nice nice nice còn còn còn dép không còn dép không xuống lượm đi xuống lượm xuống lượm lẹ lẹ liền luôn xuống lượm cho rồi rồi rút lên liền luôn không có dép không có dép không có dép không có dép coi vô vô nằm đỡ đi coi còn còn dép không cứ còn cục nè vô trong đi vô trong đi vô trong đi em đưa cho chót với bây giờ luôn đi chót chót bây giờ luôn đi em xài cái anh xài cái nha quay nằm đây nằm đây chút đi nằm nằm nằm, nằm đây chút đi nằm đây từ từ chưa thấy à ba đến năm á ba đến năm á để cho hai tụi nó bắn nhau chứ đi ít nhất cũng mấy điểm có thằng Ôi, đào chết luôn chết luôn chết luôn đừng quay một thằng nè Nó chạy qua đường, nó chạy qua. tìm nó dưới hết rồi, tìm nó ở dưới hết rồi. Chàng thằng lẻ ta. Tìm dưới nè, tìm dưới nè. Không, hai thằng, hai thằng nè. Tới rồi thằng. Kìa, thấy không? Ê, ê, ê, ê, ở đâu nó kìa? Ở dưới ở dưới đồ bên phải, ở dưới đồ bên phải nha. Không, dạ, bên trái, dạ. bên trái dưới đồ trái bên trái chơi giờ giờ còn ba thằng ở dưới đồi thôi ba thằng ở dưới đồi thôi kìa kìa kìa kìa ồ bắn gì nè nè nè bỏ đi bỏ chạy chạy chạy chạy chạy chạy bắn cho nó núp ê cái lục nó xạo vậy xạo vậy cái đúng xạo luôn không chạy chạy chạy qua ngồi cho <laughs> cái này mới là xong cái này nó truy đuổi gì cùng luôn không nổi ờ, má nó tính nó chèn nó tính nó chèn cường cho tới cùng luôn má cái pha đó tôi giống kiểu là hiểu nó không, không tha thằng cường luôn cho cho được luôn không nổi đuổi đuổi cường nó cận cường nó quẹo qua đây với nghĩa là là thơm nó quẹo bên trái với nghĩa là ờ, ừ để nó để có súng càng tôi tụ má tao bị hai thằng bắn cùng lúc luôn đâu luôn mấy bạn mấy bạn lôi tôi ra ngoài luôn đi rồi sao rồi bị bắt rồi bị bắt rồi bị bắt rồi bị bắt rồi quá tao đau hai thằng rồi well một thằng đau rồi còn một thằng nữa em bị bắt rồi em bị bắt rồi ở dưới ở dưới hầm còn hai thằng á Ủa anh thua gulag rồi Thua Chửi cho tao cầm mẹ rồi Chửi cho tao cầm mẹ Dễ cưỡng Dễ cưỡng Cười nó cho tao cầm mẹ Dĩ quá Để cái đầu để bắn đợi địch Đợi địch nó đi rồi nó bắn rồi nó rồi vợ đi rồi Mày tao cầm mày Mày đợi nó nấp vô bắn chi nữa má Tôi kiếm để không đợi má nấp vô xong bắn vả lộn đi bắn Cái đúng rồi nhớ giờ giờ ông thấy giờ mà tin giờ ông thấy rồi nha mà tin tôi đều có nói xạo giờ ông thấy rồi nha nó bắn cứ nhiều một con bóp vậy bạn nó nhìn thằng địch nó nhìn thằng địch rồi xong rồi hai đi sao, hai đi sau đứa nó em vô nó bắn chỗ cũ quá rồi đó đấy trời mình không tự biết sao xui với không chỗ này nó hơi khó cái tại có cái nhà cái bên trên cao này nhìn xuống được hơi mệt thôi giống gì nhưng mà nấp sau cái bạn này được nè ba nấp sau cái bạn này được ừ, ờ, bạn này nấp được cái bản này nè bản này mới ngon này bản này chặn được ờ cái bản nó chặn được hai máy luôn cái bản cô đang đứng chặn được hai nó bắn đâu vậy Ê, nghĩa ơi trên máy kia nó bắn mày kìa, má tao bị lắc không nợ nó má lắc đúng lúc phải lộn luôn ôi có, cái máy hướng một một năm nữa kìa trời này cái máy nè toàn bắn đó rồi nè kìa nó nhảy vô kìa nhảy vô kìa nhảy vô kìa nhảy vô sao à thế rồi nó nhảy lên cái máy này, nhà này nè cẩn thận máy nhảy lên nhà cao hả cứ nắp thôi nắp hồi là nó cũng xuống đây kìa máy nhà cao rồi dạ có thể lấy rồi lấy rồi lấy rồi nó lấy rồi chết chưa chưa mới lấy được chưa bây giờ ở đâu vậy đó trên biên xanh dương nè nè có thằng vãi cá lồn xạo lồn cường cường cường cứu tao chứ cường cường cường cường cường cường cứu đi cứu đi cứu đi cứu đi cứu đi phải là một viên đi luôn sợ không vậy cường còn giáp được tôi còn nè tôi còn nè đây nè đây nè đây ủ má đâu vậy đấm đấm rồi được được được đồ ơi ờ, ờ, ờ, thằng đó trên cao rồi đó trên cao rồi bây giờ nhảy xuống bắn nó thôi chứ đứng đây không được Off. I got one down. Murder. Good boy. There's two. Oh, the... Hay Yếu lắm rồi. Ủa má chơi Cứu, cứu, cứu, cứu, Bấm được, bấm được, bấm được, bấm được. Ờ, bấm được luôn, bấm được luôn. Rồi, <laughs> xong. Game này muốn mày chết rồi. Bấm được. Thề, tao thề mày luôn bấm ờ, không được. Ai luôn bấm được, bấm được, bấm được. Má. Vậy? Ờ, bóng được má bò sao vậy chứ bò đúng gì đấy giờ nó trọng tài rồi ba mấy bạn đầy đủ giá hết chưa rồi cái nóc nhà kìa bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ đi bò chứ đi bên trái bên trái trong nhà nè đi bò đi bò đi bò đi bò rồi hết rồi không có gì hết có giáp không dám tao đưa mày tao còn năm cái này có giáp không đầy đủ hết chưa đưa đưa tôi còn hai dư hai còn cái giáp này này này giờ giáp này giáp này ok đi, đi. hai cái rồi đi luôn đi luôn đi luôn 16 giây rồi đi trong nhà nha sau lưng tao nghĩ là đánh đẩy luôn đi ông ơi Đẩy luôn đi chứ cái hồi mình nói hồi mình đẩy vô người đẩy khó lắm Ờ bo đây đẩy vô khó thật Giờ mình không đẩy lấy hồi tụi nó vô nó đã canh sẵn Bên bên bên bên bên trái rồi bên ờ, trái Khoan khoan khoan đừng bắn đừng bắn Đi coi đi coi đi đâu cái đây Ê đậu quá Giờ bọn vô cái đó mới ngon á vô, vô tiếp bên trong nè mọi người đi đi vô tiếp bên trong qua đường luôn phải qua được cái đường này mới được mua xe revive đi kìa ông hay là mua thêm lot ao thì xe tới nè mua xe revive đi tôi mua rồi đưa, đưa tiền cho cường mua xe revive luôn xe tới mình rồi nó chạy rồi nó vòng lại kìa nó vòng lại kìa đau một thằng đau một thằng mỗi đau một thằng còn thằng sau xe sau xe tải bên phải sau bên phải bên phải bên phải cái điệt cường ai cũng lùi lại trừ cường rồi lùi vô bên trong đây Yếu yếu yếu không được đẩy ra để tôi cứu cường Tôi không đẩy đâu Yếu ủ má xàm vậy Nó cầm sọc kinh ba, nó cầm sọc kinh liên thanh luôn á Có thằng ngay trước mặt tôi luôn cường Réo kìa Tôi réo kìa phản ứng luôn Kinh liên thanh luôn Còn kia chưa đi vô Đi rồi, đi rồi, đi rồi, chết rồi Cầm chắc có mười ngàn Ba tôi mua rồi, ba tôi mua cái xe revive rồi Mua rồi bốn Còn 4 ngàn mà, bốn ngàn mấy, ba ngàn mấy Ủa má, đéo có ai luôn nè Má có cái lót ao ngoài kia sau 8 mét nhỉ Đây ông, đây ông đi Quay, Mẹ quay, đừng bỏ mặt tiền chứ Quay đây Nghĩa ơi Quá, tao ghét sọc ginh quá Nó, nó xài cái sọc đinh cuối cùng mà liên thanh đó ba Tôi bắn nó kẹt rồi, tôi bắn vô đầu hai viên rồi mà nó bắn Ủa mà ông, ông thắng, ông thắng qua ông vô lắc chưa? Đéo vai luôn mà Đồ mà, đéo vai, đéo vai bắn tôi nó cho tôi ra luôn ba Đúng rồi lại lại chỗ. Rồi. Ông, ông đáp thẳng ngay chỗ tôi nha Martin. Rồi lại chỗ lốt out. lốt out. Bỏ bỏ lốt out đó. Để trong lấy lốt out. Rồi, rồi đi theo tụi tôi rồi lấy đạn lấy lấy full đồ luôn. Rồi, chơi đa phần cũng còn. Có súng tôi đi đi. Bắt đạn rồi ba. Có hết biết sensor ngay, ngay đó luôn không? Có hết biết sensor ngay đây luôn động đấy chưa? Ừ, đi thẳng đi hơn tụi lấy một đồ luôn. lấy người lại cường một nồi đồ luôn đâu đây đây, đây một nồi luôn nè nhiều lắm không cứ lượm đi lượm banh xác luôn giáp giáp kìa có có gas mask này nữa nè dạ, mặt nạ nữa nè giáp vô full giáp vô trắng full giáp đi Trời ở đây có cái, ở đây có cái sai ở đây có cái UAV nữa rồi ờ, được rồi ok rồi đủ rồi chơi chưa ờ. đủ đủ thơm Ê, có trước mặt, trước mặt, hai, hai chục mét, hai chục mét, hai chục Đủ hướng nào? Trước mặt này luôn. Còn, còn thằng nữa, còn thằng nữa. Yếu, yếu, yếu, yếu, yếu, cực, yếu, cực, yếu, cực, yếu, cực luôn. Lầu, cho lầu. Eo! Eo! Tuyệt vời, tuyệt vời. Hay quá, hay quá, hay quá mua xe revive đó hồi lúc nãy tôi chưa xài cái xe revive mà gì bán gì em nổi quên bấm lộn thôi đi bộ cũng được đi bộ cũng được đi bộ đi check coi Lên la lọc rồi Vô vô trong à nghĩ lên lầu đi mày ơi chỗ lầu chỗ nào đi nè cầu thang hả, cầu thang này cầu thang nữa có xe tới xe tới xe tới cầu thang nè má xe tới kìa xe tới kìa nó có bạn bên đây không mới quan trọng má vô cái nó thấy ba thằng đang leo đang nó xả ba thằng đi cười nè con má ngồi xuống đi cường 500 vừa đủ ra giờ kiếm cái chỗ màu xanh mới được má không có chỗ nào mà trên cái đằng sau á trên đằng sau có cái đầu ấy mà xe kìa hai Ủa, chiếc luôn đóng xe hai thằng hai thằng còn má cường cặp phóng lựu bắn mà banh xe luôn nó rẻ rồi tim khác tim khác ở đây có thằng nào được quá, được. ở đây có thằng nào được quá, mình đang trên chỗ ngon ok ok má nó bắn nhau nằm đi nằm đi nằm đi nằm đi giờ tụi nó chỉ có mẹ lái máy bay mới thấy mình thôi đâu cường bóng một cái đã thấy liền vậy đó là cường chơi ngu rồi cường má có cái sơn hình con tinh trùng Razer mẹ ơ à? chưa có dính bà <laughs> ở đâu vậy ở đâu gần mình lắm á mẹ tôi muốn làm gì làm low key mà nãy giờ mỗi người ăn 5 kêu ông ăn bao nhiêu kêu rồi hai kêu một kêu trên năm kêu rồi tập bắn đi cường cường tập bắn đi xe tới nè xe vô rồi đường nhà mình luôn vô nhà mình luôn kìa rồi đường sơn nhau với mấy ông nội ê, ê bắn không bắn không nó vô nhà mình luôn kìa bộ bắn nhiều lắm ngoài kia nữa kìa nói nói chuyện nào nó nó nó đu nó nó neo nóc lên lâu đây mà có lợi thế không à ba thằng chỉ xuống dùng một cái cầu thang kiểu gì cũng thắng cầu thang ở đâu vậy ờ nó lên cầu thang này quá leo cầu thang này leo lên cầu thang của mình nè ê cầu thang nè lên cầu thang này lên cầu thang nè tao nói rồi <laughs> leo cầu thang đéo thắng tao con con con không hết rồi hai thằng mới gục à hai thằng mới gục à còn còn, thằng mới trái một hàng bên trái mình lắm mét trong nhà trong nhà luôn thấy cường được rồi má rồi tưởng cường nhảy xuống UAV nè có UAV nè ủa món màn này giáp nhiều vậy <laughs> cái đầu quá tục Ê UAV nè UAV nè hay quá cúng cái UAV <laughs> ghé ghé sau lưng kìa ghé ghé ghé sau lưng sau lưng sau lưng ờ đúng rồi đúng rồi ui ôi nó sniper sniper cậu nắp cái cậu ấy lấy cái strike đi lấy cái strike đi lấy cái strike đi lấy cái strike của mày đi cái này cái này uav không nội ơi ủa tao cầm strike hả vậy tao bắn chết mẹ nha nhắm ngay nóc nhà nhắm ngay nóc nhà ừ nhắm ngay nóc nhà nó chết mẹ nó chỉnh chui cũng luôn mà trụ Chạy vô Bắn được có thằng có thằng tới rồi không không núp rồi tôi nó ngay cho nóc nhà luôn trụng rồi đuôi cho nhảy xuống kìa tụi nó không cái cái nóc nhà của tụi nó ngu ờ, nó ngon thôi ừ không ngon mà nóc mình nóc mình có cover luôn không má bò vào đây được nó là ngon ha ba lộn bị spot má nào leo lên đây cũng đi làm <laughs> đâu lấy không nhưng mà hết đạn rồi má còn năm chục viên rồi đạn đầy đi nè đạn đâu đạn gì cần đạn gì đạn smg bò đi bò vô đây đi bò vô đây đi cho nó cường cường cường cường cường thủ thôi ừ. thủ thôi thủ thôi má kìa bò thơm để trời thương đó cái trận này nghĩa phải quay lại liền nè có quay nãy giờ luôn á dưới nhà dưới nhà thằng à. kệ mẹ nó đi mẹ đi cường bớt tiết kiệm đạn đi cường ơi tiết kiệm đạn tiết kiệm đạn đi cường ơi tiết kiệm đạn để pha cô nó leo cầu thang mẹ nó đâu còn đường leo cầu thang rồi mình tính mắc gì bắn bắn hồi nó hết đạn không có đạn để đưa mày đâu đó cường bo đi 15 thằng là tức là mình còn đấu với 12 thằng nữa để cho nó xử nhau rồi ngon rồi xử với cho mình mình có chỗ lợi thế mở đồ đúng không nội đừng đừng đừng qua mặt tim qua mặt tim liền nghĩa nghĩa nghĩa leo lầu liền <laughs> leo lầu cao luôn leo lầu cao luôn leo lầu cao xong nhắm xuống cầu thang không lầu cao có hơi nguy hiểm á chỗ này là ngon nhất nè ừ. chỗ này là ngon nhất chỗ này là ngon nhất chỗ này ngon vãi luôn chỗ chỗ lầu cao không có ai luôn trời ơi trên này cao nhất rồi nhưng mà rồi từ từ đi thôi nghĩa nghĩa với nghĩa với cường lên trên đi tôi ở dưới này cường đừng bắn cường luôn cường cường lùi lùi lùi chết rồi đau rồi đau rồi đau rồi đau rồi đau tôi còn dám không lùi lùi đi cường lùi đi cường ăn một mạng bỏ đi Ê. trời ơi đau hai thằng ơi đau hai thằng rồi đau mày nháy đau hai thằng nó cứu được nó cứu được cứu được nè kệ đi Trời đâu nó cứu được mắt mình mình gục mình gục cái đó sao má nó bắn mình chết là không có đường về luôn không nội đang pha cứu mình cần ba ba rồi ông nội bình tĩnh ba cái gì cũng phải bình tĩnh quá đừng có ham kêu ở ờ, bắn ừ bắn ham kêu không nổi ham kêu dụng nội bắn nè mình giờ thủ cái này thôi đi bên mấy nhà nha mấy nhà có có người nha canh cầu thang rồi cầu thang qua ai không cầu thang qua ai giờ đứng đây luôn hả Coi qua cuối rồi, thằng nào thằng nào máu nhiều nó sắn rồi. Cường máu ít nhất. Này cho máu nè. Đủ Cho giáp thôi chứ cho máu. giáp Ủa mà bo bo nó đâu có ấy. Đồ mà. Rồi, ba ba ba. Nó giết mình thôi. Rồi giờ nó hết lên cầu thang được luôn rồi Giờ hết lên cầu thang được luôn rồi Giờ mình chỉ có mình nhảy xuống thôi chứ nó không đi đâu được có định nhảy xuống liền không ta không không giá đầu thằng tiêu quay ba ba bỏ rút vô mình rồi. Ý, ừ, tụi tụi bay đi, tụi bay đi. Tôi đau hai thằng rồi. Còn một thằng nữa thôi. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Tìm quá. Đây, <laughs> quá game hay vãi theo má tao sọt <laughs> thơm vậy đâu má căng trận này căng căng hoài hay bo sự kết hợp giữa bo về giờ ăn hên đủ quá mà được lên máy bay rồi được lên máy bay rồi <laughs> ai coi coi cười ai ai cười ai ông ông ờ. coi cười ủa ủa hình xăm ủa hình xăm đâu rồi hình xăm đâu hết rồi cười được lên máy bay rồi mọi người ơi <laughs> cuối cùng cười nó được lên máy bay đề rồi cha minh nghĩa đó liên à, đốc đồ the rock anh đờ đốc ừ. Ừ, là hay quá <laughs> hay quá cái trận này cái trận này tắt tactic bãi trận này tắt tịch bãi là thơm firstly để tôi tôi đây tôi Đừng mất hết luôn Đầu tôi luôn á <laughs> vậy mà cũng chết được đó sao vậy má cái cái đam gì tôi tôi sát mặt đất rồi mà nhảy vậy cũng chết đúng không nội vãi lồn quá cười lên nước mắt tôi đã lưu lại rồi tôi đã lưu lại